Vâng, xin chào các bạn thì vừa rồi mình có loanh quanh trên mạng và tìm thấy cái hình này thì ở đây thấy người ta người ta ghép cái phần phần dưới nước này khá hay hình như là uh, Photoshop cải thiện môi trường này cho nên là thấy ở trên diễn đàn thì cũng có nhiều người thắc mắc không biết là phải làm thao tác làm cái này như thế nào thì tiện đây mình cũng xin được phép hướng dẫn các bạn cách uh, ghép màu nước và chỉnh sơ bộ à, bức ảnh cưới thì đầu tiên là mình sẽ mở file hình này bằng Photoshop tuy nhiên thì ở đây mình đã tìm cố gắng tìm một hình góc để mà thực hiện nó tốt hơn nhưng mà mình không tìm thấy cho nên đây là mình hình này mình tải trên Facebook về cho nên là nó tương đối nhỏ cho nên ở đây mình sẽ chỉ à, hướng dẫn về cách à, tạo trong màu làm cho nó trong màu đi và là thay đổi màu nước còn những cái đắt nhất là ờ, hoa hay về chất da này nó thì mình sẽ không đề cập thì các bạn mở file lên Photoshop đây hình này mình đã crop ra từ cái phía hình bên này thì việc đầu tiên là đây các bạn có thể thấy là kết quả trước và sau khi sau khi mình điều chỉnh à, ờ, việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho bức ảnh này tương đối trong màu lên một xíu mình để click vào adjustment và chọn black and white để set chế độ là spotlight đây mình có thể thấy giảm một tí đi một chút rồi tiếp theo là mình sẽ làm rẻ dạ. yeah tăng cái ánh sáng ở vùng tối này tôi sẽ chọn hơn rồi vâng, tại cái laser mask này bạn chọn brush màu đen và tẩy hết cái vùng không mong muốn đi đây là mình muốn giữ lại cái độ sáng ở phía hồ nước còn phần phía trên này thì mình sẽ giữ như phần gốc cho nên là mình sẽ bôi bôi brush đen lên trên phần này nhớ là mình sẽ chỉ tác động vào layer mask chứ không phải là layer mask Um, tiếp theo à, mình sẽ ghép một nước vào thì ở đây mình à, các bạn có thể tìm ISO trên mạng bằng cách vào Google nhưng mà Google chọn là search với keyword là C ở đây mình cứ tải hình này về mình sẽ mở cái line này xong tâm kéo thảm này mở lên tầng ở đây để chỉnh được chính xác thì mình giảm opacity đây à, mình muốn tìm cái ờ, một cái mức phân cách giữa cái bờ cái bờ kênh bờ sông gì này so với mặt nước thì ở đây mình sẽ giảm opacity để, để tìm được cái này bờ sông chút tương đối rồi các bạn cho nó sáng vào trở lại rồi các bạn click vào layer mode lấy vào đây click vào rồi chọn là grab các bạn tẩy những cái vùng không cần đi chỉ tẩy cái này thôi rồi mời các bạn chọn công cụ triệu và cách ngang cách ngang phần này mình mà các bạn muốn click chuột phải chọn feeder ở đây để chế độ để kích à, thước là 5 pixel ở đây các bạn chọn rớt và bù thoải mái vào đây đây một đây là các bạn chưa bạn chỉnh sang brush màu trắng là cái gương lại ok dạo opacity nó xuống một chút tiếp theo các bạn chọn cái uh, à, dòng vào cái chân này nó đang bị lăn lên các bạn mình phải chọn rút màu đen, giảm kích thước và bôi lên cái phần nhớ là luôn luôn chỉ cách động vào cái layer mask thì là các bạn bôi vào phần chân phải có thời gian các bạn có thể làm kỹ hơn đây mình chỉ làm sơ sơ về cách sử dụng laser mask thì có thể mình sẽ tạo riêng một cái tút riêng để hướng dẫn cho các bạn tương đối rồi đây bức hình chúng ta tương đối rồi nhưng mà mình muốn nó có một chút bóng của cô dâu chú rể hôm nay nhìn nó có vẻ nước nó trong hơn xíu thì uh, mình sẽ chọn là chọn lại layer gốc các bạn chọn tới phần của cô dâu chú rể và bấm Ctrl z bấm tổ phím Ctrl z uh, nếu như các bạn sử dụng macbook thì như là ở phím uh, uh, control control g gì nhỉ nhớ đấy hoặc um, comment comment comment g rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn lấy cái layer layer mà các bạn vừa nhân đôi ra bấm Ctrl T bấm chuột phải và chọn flip vertical rồi các bạn kéo xuống hai tầng ờ. đây các bạn tạo thêm một layer mới cho nó là bởi vì à, mình muốn mình muốn tẩy những cái vùng à, cái dép giữa cái cột này cũng mặt nước bởi vì ở đây cái tạo bóng của nó không được chính xác cho nên là nó bị nghiêng thì đây các bạn đi. có phần trên này các bạn nhìn này có thể đẹp bước mới một xíu rồi là tương đối tuy nhiên thì ở đây cái vấn đề về độ sáng thì phía dưới này bị mặt trời che khuất lại cho nên không thể nào sáng quá như vậy được các bạn tạo tạo layer trong cách click bấm đè phím atlas và click vào phần ranh giới giữa cái à, bây giờ mình nước này với lại layer mới tăng Catalyst click ok thì đây các bạn chọn uh, à, rớt màu đen tăng kích thước lên và giảm cái flow xuống 50 phần trăm đây các bạn bôi tùy bôi ở vùng phía dưới Now, Mercedes. coi Velatab bức hình chúng ta đã tương đối hoàn thành tuy nhiên thì cái vùng phân bóng ở phía dưới mặt nước thì không thể nào mà nó thẳng cái góc được như vậy cho nên là mình sẽ tạo thêm một bước nữa đây các bạn chọn cái layer bóng à, vào filter filter gallery các bạn tìm đến tìm đến thể disturb và chọn ocean ripple ở đây đây các bạn có thể đặt uh, ờ, cái giá trị nó thì là mình mình để thông số là 15 và 3 chọn ok đấy các bạn có thể thấy cái đường nét của nó đã hơi bị nhòe đi xíu sau hơn nãy rồi và tác phẩm ta đã hoàn thành um, các bước nếu trên đây thì các thông số các bước làm thì chị đang tính là tham khảo cho nên các bạn có thể tùy trong quá trình làm các bạn có thể tùy hứng để mà thay đổi các thông số cũng như thay đổi các bước làm và thử um, thay đổi các vị trí của các để xem thử coi cái tác cái tác phẩm kết quả của mình nó có khác hay không rồi um, đến đây thôi rồi cảm ơn tất cả các bạn đã